Dinh dưỡng tránh da giảm vết thâm nám Pons mới giúp xóa mờ các vết thâm và nám cho làn da mịn đều, trắng hồng rạng rỡ. Kem dưỡng trắng da giảm vết thâm nám Pons